thiệu một số dòng à, bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật. Đây là một số dòng bếp à, có những cái tính năng an toàn cơ bản. Những tính năng an toàn cơ bản nó sẽ là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa. Thì đây, đây là cái que cảm biến khi à, khóa ga khi mà nước cạn nồi. Nó sẽ chịu nhiệt độ là 250 thì bếp nó sẽ khóa ga. Có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái tính năng là nút 3 giây này đây. Đây là cái chế độ rang để cho chúng ta rang hay nấu những món có nhiệt độ cao á, được kéo dài thêm một tí thì ở cái que cảm biến này nó sẽ tăng nhiệt độ lên 300 độ nhưng ở tới nhiệt độ 300 độ thì nó cũng sẽ tắt bếp rất là bất tiện thì qua đó shop rẻ hơn ờ, khuyến mại của chúng tôi á, cũng đã gắn có có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho các bạn có thể nấu được những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế ngọn lửa nữa khống chế ờ, nhiệt độ ở que cảm biến này nữa nè ừ, thì điển hình như ở cái ờ, công tắc này đây thực tế thì có một số bếp tôi đã gắn sẵn vào đây rồi thì đây cái công tắc rang này đây thì khi mà các bạn à, sử dụng thì các bạn sẽ bật về vị trí bên trái này nó sẽ mở cái tính năng rang lên hoặc là nấu những món nhiệt độ cao lên khi các bạn không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về phía bên phải này để tắt nó đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường các bạn có nhu cầu sử dụng những cái tính năng này á hoặc là bếp mình ở nhà không có mà mình cũng muốn gắn thêm á, thì có thể liên hệ đến shop nhân viên chúng tôi sẽ được họ sẽ hỗ trợ cho các bạn đầu tiên ở vị trí số 1 đây là dòng bếp Rinnai năm sản xuất của nó là năm 2017 giá 1 triệu 7 thì bếp này tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào rồi nè các bạn xem video clip này á, mà thấy những con bếp nào mà mình ưng ý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 tiếp theo ở vị trí số 2 thì đây là dòng bếp ờ, Rinnai có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 nè và vị trí số 3 giá 1 triệu tư thì đây là dòng bếp Paloma có mặt sơn ha ở vị trí số 4 vị trí số 4 này giá 2 triệu 2 tiếp theo vị trí số 5 số 5 đây hiệu bếp Paloma nè ừ. và vị trí số 6 bếp này được sản xuất vào năm 2018 hiệu Rinnai và cũng đã được gắn cái công tắc rang vào đây rồi thì đối với dòng bếp này tôi sẽ tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng nè hiệu Rinnai này vị trí số 7 đây là dòng bếp Paloma 360 bếp này có mặt men chống xước full chức năng thì nó sẽ có tính năng nấu ờ, nước nấu cơm và nấu cháo ở bếp bên trái này và ở bếp bên phải này thì nó sẽ có nhiệt độ chiên và chế độ rang nó cũng sẽ có hẹn giờ cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng đây sử dụng chung một màn hình hiển thị thì đây là cái mặt bếp mô phỏng của nó đây các bạn à, sẽ nhấn vào cái phím đồng hồ này thì đèn sáng ở vị trí nào thì nó sẽ hẹn giờ cho ở vị ở bếp đó tiếp theo ở vị trí số 8 dòng bếp Rinnai mặt men chống xước trên cùng đây là dòng bếp ờ, Paloma có mặt sơn tĩnh điện tiếp theo qua vị trí số 10 rất là thích hợp cho những bạn mà sử muốn sử dụng những bếp không lò nướng thì nó đây Paloma bếp này không có lò nướng nè đây màu đen là PA 209B bếp này không có lò nướng Tiếp theo vị trí số 11 cũng là dòng bếp Paloma mặt men chống xước. Năm sản xuất của nó là năm 2015. Tiếp theo vị trí số 12. Đây là dòng bếp à, có những cái tính năng nấu nướng. Đây là nấu nước, nấu cơm và nấu cháo. Ở bếp bên à, phải thì nó sẽ có nhiệt độ chiên và chế độ rang. Bếp nướng hai tầng lửa có hẹn giờ nướng. Mặt bếp của nó là mặt sơn tĩnh điện nè, thì đây là một số dòng mà bếp men có những cái tính năng an toàn cơ bản thôi thì qua đó tôi cũng có thêm một số dòng à, bếp ga âm hoặc là bếp ga dương có mặt kính cường lực full chức năng và một số dòng à, bếp từ âm đây thì ở cái con số thứ tự 13 đây là dòng bếp âm mặt men chống xước hàng dùng lướt tiếp theo nữa là bếp ga âm mặt kính cường lực màu đen tràn viền hiệu Rinnai số thứ tự là số 14 nè thì nó cũng sẽ có những cái chức năng của nó ở trong cái ốp này nướng tự động theo loại thực phẩm và hẹn giờ nướng chế độ nấu nước nấu nấu nước nấu hâm nhiệt độ chiên cho bếp bên trái chế độ nấu cơm nấu cháo cho bếp bên trong nó cả có cả hẹn giờ cho bà cả ba bếp nấu nè và hẹn giờ nướng đó tiếp theo vị trí số 15 đây là dòng bếp ha, có cái hà đây là dòng bếp ha, hàng trưng bày nè hiệu ờ, đây cái hiệu của nó đây hiệu là bếp này có hiệu Haman ừ. hàng trưng bày đây năm sản xuất của nó là tháng 9 ờ, năm 2019 Tiếp theo vị trí số 16 là cái dòng bếp từ âm hiệu là Toshiba. Đây, nó có những cái ờ, nút bật tắt từng bếp đây. Và những cái bảng chọn chức năng của bếp nướng, hai bếp trái phải nè. Tiếp theo đến với cái ờ, dòng bếp full chức năng mặt kính cường lực ở vị trí số 17. Đây là dòng bếp ờ, cao cấp. Nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp nè và ở bếp nướng thì nó sẽ có nút điều chỉnh ngọn lửa nướng bằng nút điện tử và chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm hẹn giờ nướng hẹn giờ nấu ở bếp bên trái đây nấu cơm nấu cháo tiếp theo ở bếp số 15 cũng là dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực thì đối với những dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực thì nó sẽ có kiềng nắp khói và cả nắp che đầu chia lửa đều là inox thì như bếp này số 18 này nó cũng có những cái tính năng nấu nướng và hẹn giờ nấu đây nhưng mà nó chỉ hẹn giờ nấu một bếp thôi tiếp theo ở vị trí số 19 là dòng bếp Paloma thì nó cũng có những cái tính năng nấu nướng và hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây tiếp theo dòng bếp cao cấp số thứ tự 20 năm sản xuất của nó là năm 2016 thì nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu và hẹn giờ nướng nướng thì nó sẽ có thêm cái tính năng là nướng tự động theo loại thực phẩm và những cái chế độ nướng ờ, của nó đây các chế độ nướng thêm của nó ừ, rất là cao cấp mặt kính ờ, cường lực tràn viền của nó là viền inox đầu chia lửa là một cái ờ, đầu nhôm nguyên khối giống như con hàng dùng nước này đây kiểu này ở vị trí số 21 đây là hiệu bếp Tokyo Ga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 Các bạn mà tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật á, thì các bạn có thể nhận biết qua cái mặt trước của bếp này. Kiểu của Haman đây. Thì qua đó tôi cũng có thêm một số dòng bếp uh, từ âm nhưng mà vẫn chưa có được vệ sinh. Thì nó cũng sẽ có những cái mức giá ờ, phù hợp. Các bạn muốn vệ sinh thì mình ờ, khi mình chọn được con bếp nào thì các bạn có thể liên hệ đến shop thì shop sẽ vệ sinh thì cái vệ sinh đó thì sẽ được thê tính thêm cái phí vệ sinh ừ, vô tại vị trí số 21 này 21 giá 2 triệu 7 nè tiếp theo vị trí số 23 thì đối với những dòng bếp từ á thì nó sẽ có những cái ờ, công suất nó công suất trên 2.000W á, thì nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V các bạn có thể sử dụng điện lưới 220 của mình ở nhà đều được còn những dòng bếp mà có công suất dưới 2.000W thì nó chỉ sử dụng điện 100V thôi các bạn nên sử dụng ờ, qua một cục chuyển đổi điện ổn áp hoặc là biến áp có công suất phù hợp với nó tiếp tục số 26 này ừ. thì trước khi ờ, giao bếp á, tôi cũng sẽ test những cái tính năng của nó để cho các bạn xem trước khi giao 28 ừ. đây là số thứ tự số 29 Hitachi nhưng mà con này tôi không đánh dấu chưa đánh dấu đây là mặt bếp của nó đây thì ờ, phím chọn mà đặt bếp nó nằm ở trên mặt kính nè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 hoặc là những dòng bếp mà các bạn đã được lựa chọn theo mẫu mình ưng ý và phù hợp với mức giá các bạn muốn mua thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của anh Nam qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được bếp này có mặt men chống xước đây hiệu là Paloma